Simi với Simi mọi người ơi Tính ra là Simi á thì Simi um, gọi là mệt rồi Cho nên là Simi đi ngủ mất tiêu rồi Tại vì bây giờ bọn mình đang quay video vào lúc 3 giờ tối mọi người ơi Trời ơi chơi game lúc 3 giờ đêm luôn Mấy bạn cứ bắt trước Hero Team bọn mình nha Chẳng qua là bọn mình phải làm video cho các bạn fan xem Cho nên bọn mình phải chăm chỉ ra video thường xuyên như vậy Chứ không phải là bọn mình muốn chơi game vào buổi tối nha Chơi game buổi tối rất là hại sức khỏe Cho nên là đừng làm theo bọn mình nha Bọn mình quay video cái này là công việc của bọn mình Cho nên bọn mình bắt buộc phải làm vậy thôi nha Ok Còn okay. hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào anh em ơi Hôm nay chúng ta sẽ cùng với 6 thành viên của Hero Team <laughs> Chúng ta sẽ cùng nhau chơi ai là người say nhanh nhất nha mọi người nha Và như anh em đã đọc tiêu đề thì video hôm nay sẽ là series Hero cặp đôi đại chiến Ok và tiếp tục lại là những cuộc gọi là chiến đấu của Hero Team để xem ai sẽ là người giành được phần thưởng Và cuộc thi hôm nay sẽ có phần thưởng như thế nào bạn biết không Đó chính là người nào chiến thắng được một màn thì người đó sẽ được thưởng 500k nha đó 500k ừ. lượng nha wow Ui, rồi ok bạn ơi vậy thì còn chân chơi gì nữa nào chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video luôn thôi và để xem coi ai sẽ là người giành được phần thưởng 500k nha các bạn nha let's go let's go let's go à quên nữa mình sẽ để camera của mọi người nè cam của mọi người như thế này luôn mình sẽ không tắt cam của mọi người đó để cho anh em thấy được biểu cảm của khuôn mặt tất cả thành viên của Hero Team luôn nha vui lắm á <laughs> vô nào ok bạn ơi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu màn đầu tiên nha các bạn nha nè thì mình không biết là mấy bạn cảm thấy cái cảm giác mà khi xem video mà ở trên một cái video có đến tận 6 cái cam của 6 người luôn thì các bạn có thấy thú vị hay không chứ riêng mình là mình thấy cực kỳ thú vị luôn anh em ạ ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem nha ờ, cái này cái này dễ build mà cái này dễ build đâu khó đâu ok ok ok trời cái này mà không ai mày mà ai mà còn build sai nữa tôi cũng lạy luôn á trời ok Đấy, trời, quá đơn giản Em xây xong rồi nhá Nani? Đi nhanh nhanh gì? Ôi dạ. sao người toàn xây tấm thảm chứ không ta Trong khi cái uh, giá sách là cái gì xây dễ nhất mà Ôi, cái xây cái nào trước kệ ta Anh kỹ nha, người ta muốn xây nào trước kệ ta Ok, hoàn hảo rồi nè, em xong rồi nha Trời, đơn giản, đơn giản Bên kia thì mình đang thấy là Sammy xây gần xong rồi nè Ui. Ủa sao Camui sao chậm mà Camui Mình hoàn hảo luôn nhá Thì hai cái ta Xong luôn, xong luôn Rồi xong Sam xây Ôi, các bạn Sam ơi. xong Sam ơi Xong Sam ơi rồi ok, tôi nghĩ là không không không, vẫn còn hai người nha. Camu với lại Sammy nè, em nghĩ một trong hai người sẽ là có người bị loại nè. Tôi nghĩ là Camu, tôi nghĩ là Camu. em em em nghĩ là Sammy. Em em đây, sai đây, đây. luôn, em sai luôn á. Em 100%. Ơi. Sammy của tôi, trời ơi. Sammy nó dễ luôn trời. Ok, hết giải tim nè. lại, có người với tôi lại. ba ui cái này cái cái cái này cái này cái này mà mà lú lú bắt lú là cũng cũng cũng, cũng dễ dễ dễ lú lắm nha cái này cái này hơi lú lú rồi mọi người ơi cái này tôi thấy hơi lú lú rồi hơi bị mệt mỏi không, không không không không ngon ăn lắm đâu nha ủa ai xây tin cho kỳ cả ai xây gì sao mình lại bị dưng một cái yeah ok hoàn hảo rồi hoàn hảo rồi trời ơi sao rồi sao rồi sao rồi tôi vừa kẹp luôn tôi vừa kẹp luôn á mọi người ai đó luôn luôn vậy tiền cay lùn quá ủa sao cái trái, cái trái tim của cay còn bị bị mất hết một một một góc rồi cay lùn lùn vậy cay đây xây biến hình bò đi cay bơm vâng sai rồi trời ơi cái đuôi người ta một cái ông xây ba cái là nữa sai rồi đúng không xin chúc mừng cây đã ra đi ui okay. cái gì đây ui cái này mới mệt nè cái này mới mệt nè màu tím màu xanh lá cây màu đỏ nằm ở trên ok rồi nhớ nhớ nhớ ôi cây căng nha căng nha cái này đâu căng mấy trời ơi, em nhìn phát em nhớ liền trời ơi đơn lúc giản. mà nhìn thì mọi người sẽ cảm giác rất là dễ nhưng mà lúc mà nó biến nhưng mất thì mọi người sẽ bị loạn màu bị loạn màu ấy thật sự đây tôi xây hoàn hảo cho mọi người coi nè chào mày á ông xây từ thôi Bên này xây xây ta ta Hoàn hảo luôn Không vậy rồi, không vậy rồi Hoàn hảo rồi Cái này sao ta, cái này sao ta, trời cái này lú quá Rồi, ui sai rồi, xong cái bui rồi, xong cái bui rồi Cái lú rồi xíu ta Hai giây ta, hay một Mùi thua rồi, mùi thua rồi Dạ thông nhường dạ dạ mui rồi Dạ thông nhường mui rồi Rồi, cá mui nè Coi cá mui hiện lên nè Ui, cá mui đã bị loại ok ok chỉ còn ba người thôi ui cái này cái này là gì đây ok hình dấu cộng cộng ca ngược ơi cá cộng ca cộng à ca cộng ca cộng sao còn cọc trái luôn ca cộng à ai vậy à đúng rồi cái này hình như là ờ. truyền hình cáp ca cộng ờ đúng rồi ủa sao từ từ khoan chỗ này là sao thế này đúng không ta cố lên anh em ơi cố lên anh em ơi rồi xong quả này là việc đi rồi ôi chết rồi mình mình xây nó sâu bên trong một lốc các bạn ơi phải xây ra ngoài no no no xây ra ngoài đây mới đúng oh, đen đằng sau đen đằng sau đen đằng sau oh, yes đang đằng sau video đang đằng sau ôi cá bui chơi ơi cá bui chơi chơi chỉ ôi, chơi chơi chỉ trời chơi chơi chỉ trời đúng vậy cứ đang đằng sau đi lúc no. thôi xong tôi rồi tại vì tôi thiếu bài lóc cho nên tôi phải đặt vô anh anh anh xong rồi xong dịch rồi xong dịch rồi xong dịch rồi xong dịch rồi để coi coi phong hay giành thua đây em tám ba phần trăm rồi Đi rồi đi rồi đi đi đi đi đi một xài rồi ok vậy là mình sẽ đấu với siro bạn ơi rô coi chừng em á nha rô coi nha coi em cái gì đây coi bạn ơi gì đây cái ừ, bạn ơi cái này dễ mà Đấy, xoay mấy cái nút vào, đơn giản Sau đó nhảy lên đây, đặt vào Hoàn hảo luôn, đơn giản các bạn ơi Trời ơi, quá đơn giản luôn Ủa sao còn dư thời gian luôn ta Nhanh nhanh mười mấy này À rồi rồi, ván này sẽ một trong hai thằng sẽ đi nè Ván này một trong hai thằng sẽ đi hứa Hứa Ủa không, không ván này một trong hai thằng sẽ đi Ôi sao ta? Ủa tại sao? Thì một cho ai thằng đi rồi, một cho ai đi rồi rồi rồi. Rồi, rồi đi rồi, rồi đi rồi. À, rô, rô để sai vị trí. Rô để sai vị trí rồi, người ta nằm người ta nằm ở giữa. đi luôn nha. Ai đi đây? Siro chứ ai đi Ai đi đây? Siro chứ ai nữa. Sai chỗ nào vậy? nhìn không ra ta. Lật lật. Tại vị trí, tại vị trí. Lật lật. Lật lật. Lật lật ok bạn ơi Vậy là mình đã là người giành được chiến thắng bạn ơi Vậy là Phong sẽ là người giành được giải thưởng là 500k nha các bạn nha Ok, quá xin son bao cười luôn Anh em xây ờ, kiểu gì kỳ thế Để cho Phong thắng rồi Lần nào Phong cũng thắng Phong ngại lắm mọi người hiểu không Phong thắng hoài, Phong ngại quá <laughs> Rồi, okay. Trận tiếp theo mọi người Let's go Rồi ok bạn ơi Chúng ta cùng nhau đến với màn số 2 nào bạn ơi Trời tự phải cố lên Tự nhiên khi không giành được chiến thắng Trời ơi Mọi người cứ nhường em hoài Em ngại em biết em đẹp trai Mọi người nhường rồi em vậy chứ Lần này tôi phải vào được vòng thôi rồi rồi rồi em biết em biết em đẹp trai rồi mọi người đừng có nhường em vậy em ngại lắm coi mình thể hiện cho bạn xem nè cái này đó ai mà xây sai nữa hơi thua rồi cái này nó còn yêu cầu là gọi sao xây nha xây gì nha xây nhanh nữa đó Xoay chậm mà không được luôn à? Ừ, xoay chậm là mấy người khác xoay trước mình ờ, hoàn hảo luôn quay gì trời là trời Ui mình kế bên Sam luôn mày ơi ơi Sam mình dư một cái dư một block đó trời ơi. Cố anh Sam ơi, cố anh Sam ơi. Cố lên, cố lên. Xong việc rồi. Xong việc rồi. Vậy là vậy là xong việc rồi. Cái gì vậy? Cái gì dạ. vậy? Dịch lú rồi, dịch anh dịch lú rồi, anh dịch lú rồi. đâu ơi Ôi. bao nhiêu phần trăm đấy dịch bao nhiêu phần trăm đấy thôi anh ơi không bao nhiêu phần trăm quan trọng mọi người đúng hết là là mình cũng fail mọi người đúng hết rồi dịch có mỗi mình dịch là thiếu hai cái ngọn nè cho nên dịch thua chắc rồi trưởng tim mà vậy không được anh ơi Ê, mọi người mọi người trận này chúng ta có một bạn fan vô chơi á mọi người nguyễn hoàng phong ủa cái gì hả có bạn fan luôn hả hai hai solo với fan luôn á ôi mình đang solo với với fan luôn á cái này dễ dễ dễ lắm cái này dễ lắm ôi cái này dễ à cái này cái này là nó mấy bạn chỉ cần nhớ quy luật của nó làm được à lần đầu tiên lần đầu tiên rồi mưa cách một rô thôi một rô một rô mưa cách một rô thôi ok xong nhá đây em cũng sắp xong rồi nè trời đơn giản hoàn hảo luôn bạn ơi phải nói là cực kỳ dễ nha nhất ờ. rồi ờ. ờ, ở, ở, giữa sao ở giữa cố anh sam cố lên qua mày ba sam ơi qua mày ba luôn được cây bị một lóc rồi ủa ờ cái đó Xong cây rồi, mình à, đó xây sai rồi các ba ơi cây xây gì cây cây xây gì ca đó mấy người này ai cũng xây đúng hết trơn rồi cay bị lại nha bùm bùm chiu tạm biệt cay nhé Đúng chắc cây à. phải ra đi ủa cái này dễ cái này còn dễ, nữa trời cái này dễ ẹt này quá đơn giản luôn sam ơi nhớ cái đá đỏ nằm như thế nào nha sam rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. Ok, hy vọng là mình sẽ được là thi đấu màn cuối cùng với Sam mọi người. Hy vọng là mình với Sam okay, sẽ được đối okay, đầu okay. với nhau. Mui đứng bên trên luôn, đứng bên trên là cái bên dưới luôn nhảy xuống chị ấy. Thôi, dịch mày đặt chỉ ca mui đồ ha. Rồi, chỉ ca mui đồ. Chị gì trời? ta góp ý gì các bạn xong rồi các bạn ơi quá đơn giản quá đơn giản ok ơi tính ra các bạn bên kia bạn nó cũng xây xong cái ông bên kia xây hơi bị ghê luôn nha ôi trời nào bạn đi win luôn ta chết rồi Ê, khoan từ từ vậy đây bạn win luôn ta về đây, về đây. Rồi, rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong đi. Rồi xong rồi, xong đi rồi, đi. Sam của tôi thua rồi. Sam ơi, tại sao hả Sam? Sam không copy Phong, Phong cho Sam copy mà sao sao không copy hả Sam? Ờ. đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi tôi có bị xa lắm tiếc ghê còn hai cái là đi luôn rồi xong nha ê ơi mọi người mọi người mọi người mọi người em hỏi mọi người này các anh ví dụ nha chúng ta chiến giành được chiến thắng là người nào chiến thắng sẽ được 500 k đúng không vậy nếu như mà bạn fan chiến thắng thì mình có chuyện với bạn fan không <laughs> không không không, không. ơ sai rồi gì vậy phong tại sao sai sát, vậy sát sát sát sát sát bên vạch trắng á đúng rồi vậy hả ok ok cảm ơn sam em dễ à bạn fan hoàn hảo bạn fan hoàn hảo ok bị lỗi à quên bị lỗi em rất ấn tượng ok rồi dép mà tất cả mọi người à, cái này dép mà đen, cái này mình cái này mình xanh dương ok đen trắng xanh dương ok đen trắng xanh dương trắng ok rồi nhớ nhớ nhớ sẽ nhanh cái này phải sẽ nhanh nè cái này phải nhanh nè cái này nhanh được điểm cao sẽ nhanh điểm cao thế rồi không, không sẽ nhanh được điểm cao sẽ nhanh không được điểm à. cao nhưng mà khoan thảo là được thảo thảo đúng rồi ok bên đây nữa trời ơi lên cố lên phóng bờ đồ quá các bạn ơi phóng bờ đồ quá hoàn hảo quá đơn giản quá đơn giản okay. ờ, bạn này xây ghê ta Thằng Phan xin đâu ờ. nha. Tính ra ông Phan cầu môi cầu môi. Phan ông say sao nhanh vậy? Ui xong rồi. Đẹp quá ta mà lại cao quá nhờ. Ui rồi dễ quá. Ui cái này lại còn dễ nữa. Ê từ từ nha, tính ra Tính tính tính tính ra là ông dịch ông vô ông tàn gặp mấy cái khó không anh em mình tàn gặp mấy cái gì. Đời. Ờ. ok trời cái này thì mà ai mà còn sai sai cái này nữa thì tôi tôi lấy ba cái nhang tôi lại luôn <laughs> ok xong rồi nha một rồi rồi Guardian rất ấn tượng rồi quá đơn giản rồi, mày này căng lại luôn mày này căng thẳng quá nhở cái gì vậy trời ơi cái này cái này lú nè cái này lú nè cái này lú nè cái này lú nè cái này hơi lú dễ dễ dễ dễ này dễ này dễ này dễ trời nó bắt mình phải đặt đúng cỏ nữa mọi người ơi cái cỏ hả ừ bắt mình phải đặt đúng cỏ như rồi trời sao nãy tôi không để đến đến, đến cái cỏ đặt sao đó chết tôi rồi hay là mình mình lắp đại vô hết hết cái, cái này là được ta à, chắc là thế thử nha mình sẽ lắp hết cái đống sân này luôn em phong ơi giữa cái bị hương kìa ok xong rồi xong rồi xong vô rồi Ủa, bị, bị dư dư khối hả Ờ, chết rồi, cái cỏ này em không nhớ vị trí nó Trời sao hết cho nên em sẽ lắp kính nó lại luôn cho Ủa, chắc ăn Lắp cái cỏ đó cái gì? Lắp cỏ đó Hết rồi, hết rồi Trời má lớp cỏ cái này trôn chứ đấy oh no nghe về tính điểm em còn dư cái mấy cọng cỏ em còn dư mấy em còn dư mấy mấy cọng cỏ nhanh chết rồi thôi thôi vào màn này màn này màn này có người điều màn này có người điều phun là được lớp phun là được ai thua đây ai thua đây em là chín mươi sáu mình được chín mươi tám phần trăm ôi mình được chín tám ôi vậy là cá mui bị lại rồi cá mui ồ ơi mấy bạn ơi mấy bạn cố gắng đừng để người ngoài win là nhục người ngoài mà win là nhục lắm trứng này dễ nè siêu anh hùng hero team kiểu gì mà thua fan thua thua người chơi trời ôi bạn fan chơi đúng rồi luôn á ôi các bạn này ờ. chơi đúng rồi luôn nha bạn này ghê dữ vậy nhanh nhanh lắm ấy nhanh lắm ấy tôi tôi hơi bị đau đầu hơi bị đau đầu với bạn này rồi đó bạn ơi nhường tôi thắng tôi đang quay clip mà <laughs> anh bạn à anh bạn Ê, à. à nhường tôi thắng đi anh bạn à. à hoàn hảo rồi nha ok không, bạn cũng được bạn Hảo Được, ok, được, mà này căng ta Mày, lâu thế à? Cái gì đây? Ờ, cái này ở cái này dưới, cái đấy ở dưới nhá Ở dưới nữa kìa Cây full này sẽ Lú rồi, trận này à, lú rồi Trận này lú rồi, trận này lú rồi Trận này lú rồi, trận này lú rồi, lú rồi, lú rồi Em em em bị lú rồi, em bị lú rồi, chết ừ. em rồi nhưng mà trận này hơi lú lẫn này mọi em người. Đập, em, chỗ dưới em đập bốn gấp ra, đập bốn góc ra, đập bốn gấp góc sai rồi kìa, bốn gấp kìa. Hả? Bốn gấp không có, bốn gấp ở cái cuối cùng á. Bốn gấp cây cuối cùng á. Đúng rồi, đập bốn gấp đây. Ok, ủa sao mọi người lại tốt với em quá vậy? em từ nãy giờ từ nãy giờ em gây rất nhiều nhưng mọi người vẫn tốt với em xong rồi xong rồi xong rồi no rồi xong luôn rồi rồi xong luôn kỳ này chết rồi

Ok, liệu rằng là giải thưởng 500k sẽ thuộc về bạn fan hay thuộc về Siro <laughs> Cái này hơi mệt nha, cái này hơi mệt nha Ok, rô Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này xử lý được không ra Cố lên rô cố lên rô cố lên Cố lên, cố lên, cố lên Cố lên, cố lên, cố lên Cố lên, cố lên Sao, sao, sao cũng đang rất là nhanh, ờ, nhanh nha Bạn fan cũng đang rất là cố gắng luôn Nhưng mà chắc là Rô sẽ là người xây thẳng thành trước rồi Rồi, rồi, xong rồi Hay quá rồi sao lại Guardian rất ấn tượng này. Ê, có có khi nào có có có khi nào cái trận này nó lâu không mọi người? Có khi nào cái trận này lâu ơi lâu luôn không? Ồ, cái gì dễ vậy thì cái này dễ thì cần lá cái lại là nhớ bên ngoài đó cái lá xay xay xay cái lá à, ok nhớ vị trí của mấy cái xanh thôi là được cố lên rồi cố lên cố lên ôi tính ra cái ông fan này ông cũng sẽ chậm trong cũng đâu sẽ nhanh lắm đâu nhưng cái điều là ông nhưng nhớ rất là kỹ nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, kỹ nhớ, nhớ là cái quan trọng lắm ông này ông nhớ rất là kỹ luôn trời ơi trời đấy ông sắp xây sắp xong rồi nè ờ, lại quên rồi nên tượng mà này cái dữ trời ờ, có khi <laughs> nào có khi nào cố anh rồi Hú hồn Hú hồn Hú hồn Ôi ông kia Bị thế ông kia căng thế Cần quá ta Ui cái này xây lâu nè Cái này xây lâu nè Cái này là xây bình nước nè Cái này lâu nè Cái này xây từ từ một nhanh Từ từ một được okay. Xây từ trong ra ngoài nha Xây từ trong ra Cố lên rồi Cố lên Cố lên Cố lên Rồi xanh Chưa bao giờ tôi chơi trận Smith Builder nào căng thẳng như này Chưa bao giờ có trận nào căng thẳng như thế này mọi người ạ à. Trời ơi trời Đúng rồi Hero team đấu với một bạn người chơi trong server Hero MC. À, cao thủ, à. gặp cao thủ rồi. Gặp cao thủ rồi, gặp cao thủ rồi. Màn này xe từ màn này xe từ trong ra là sẽ sẽ sẽ ờ, sẽ. Anh em, anh em tính ra từ nãy giờ anh em có để ý là có mấy con cá nó bơi bơi bơi xung xung quanh rô. Có có có. Hình như là anh em một mình đúng không? Rồi rồi xong rồi xong đầu Win đầu Win đầu Win đầu Win rồi Win rồi Win rồi Win rồi. Hay quá. Hay quá rồi. Xin chúc mừng Rome. Mày. tê. Rô là idol của em Rô ơi Trời là trời Rồi được Ôi, Gồng cứng quá cả tay Gùng gùng gùng gùng gùng gùng Ờ bạn, bạn xây bạn xây sai ở chỗ bạn xây kiểu từ bên ngoài vào thì bạn sai rồi Ok bạn ơi, vậy là trong trận đấu lần này không được phép ăn... Ừ, ờ, nhầm nhầm lộn Trong trận đấu lần này thì Siro <laughs> đã là người giành được chiến thắng nha các bạn nha Và Siro sẽ là người được giải thưởng là 500k nha các bạn nha Ok, quá xịn sò luôn Vậy là trong trận này thì mình với Siro mình thắng trận 1 Siro thắng trận 2 nha các bạn nha Ơ, mà khoan, mấy bạn có để ý không? từ trước giờ sao thi mấy cái say nhanh này á toàn là mình với siro thắng không vậy ta